Xin chào các bạn đã đón xem video gửi lên đô thị. Vậy là thời khắc thông xe hai tuyến đường dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 2017-2021, Mai Sơn quốc lộ 45 và dầu dây Phan Thiết đã đến. Ngày 29 tháng 4 năm 2023, hai tuyến đường này sẽ chính thức thông xe. Cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 Mai Sơn quốc lộ 45 có tổng chiều dài hơn 63,37 km, đi qua địa phận hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Sau khi hoàn thành, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội, Thanh Hóa, chỉ còn hơn 2 giờ thay vì hơn 3 giờ như hiện nay. Cao tốc được thiết kế quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, đạt vận tốc thiết kế 120 km/h. Giai đoạn phân kỳ, đầu tư xây dựng 4 làn xe hạn chế, nền đường 17 m, đạt vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án có tất cả 90 mũi thi công tại 5 gói thầu. Trong đó, đoạn tuyến đi qua tỉnh Thanh Hóa có hơn 4 gói thầu, bao gồm một phần của gói 10XL và các gói thầu từ 11XL đến gói thầu 14XL, chiều dài khoảng 49,018 km các hạng mục chính của gói thầu số 10XL, gồm có 14,56 km đường, 6 cầu chính tuyến với tổng chiều dài 588 m, một hầm dài 245 m, một cầu vượt nút giao, một cầu thuộc phạm vi đường gòm, hai nút giao liên thông, 14 hầm chui dân sinh, Gói thầu 11XL gồm có 11,1 km đường, 3 cầu chính tuyến với tổng chiều dài 394,496m, 3 cầu vượt cắt ngang, một nút giao liên thông, 12 hầm chui dân sinh. Hầm Thung Thi dài 680m, qua địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những điểm nhấn của dự án. Hầm này dài nhất tuyến Mai Sơn quốc lộ 45. Với những hạng mục phức tạp, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao nhất trên toàn tuyến. Nếu như làn đường cho ô tô được thiết kế xuyên con núi, thì hệ thống đường gom hướng từ Ninh Bình tới Thanh Hóa được mở vòng ra bên ngoài. Nhìn từ trên cao, khu vực này khá đẹp mắt. Khi lưu thông từ Thanh Hóa tới Ninh Bình, các phương tiện sẽ chui qua hầm Thung Thi rồi mới tới hầm Tam Điệp. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án, trong quá trình triển khai thi công công trình cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, từ cuối năm 2020, các nhà thầu đã gặp đôi chút khó khăn. Ngay từ đầu năm 2021, giá một số loại vật liệu phục vụ thi công có hiện tượng tăng dần, đặc biệt là giá thép biến động tăng rất mạnh. Còn giá xi măng giữ mức tăng đều trong cả năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Giá xăng dầu nhựa đường tăng mạnh từ đầu năm 2022. Chính tình hình giá vật liệu biến động mạnh đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công của dự án. Hầu hết nhà thầu đã gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến việc có những thời điểm một số đơn vị thi công cầm chừng để chờ giá vật liệu giảm và chờ giải pháp tháo gỡ của chính phủ. Ngoài ra, vào đầu năm 2022, số lượng cán bộ kỹ sư, các thợ lái máy chính và người lao động phổ thông bị nhiễm bệnh nặng tăng cao, dẫn đến thiếu hụt nhân lực tại một số thời điểm, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công. Nhưng mọi khó khăn cũng đã qua. Sau 3 năm triển khai, dự án đã sẵn sàng để phục vụ người dân. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 năm 2023, hiện trên các nút giao thông dự kiến có trạm thu phí ra vào các tuyến. Nhưng đến nay Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa chốt phương án thu phí cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45. Vì thế cũng chưa lắp đặt các trạm thu phí